Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto Video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm đó chính là rô lái trong của xe Honda HRV 2015 đến 2019 Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Honda tại Nhật Bản Đây là cái mã sản phẩm của nó anh em nhé à, Đây là cái cấu tạo của cái rô tuyên à, lái trong của nó này Đây anh em có thể nhìn này à, Đây là hàng xịn anh em nhé Nên là nó đã dập cả mã bên trong rồi cái cấu tạo à, của cái à, rô tuy này thì là nó được sản xuất 100% bằng hợp kim à, cao cấp anh em nhé đây là cái gen mà chúng ta sẽ bắt vào phần à, à, lái để khi chúng ta đánh lái chuyển động thì cái quả rô tuy này nó cũng chuyển động theo đó. thì à, vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái rô tuy lái trong của xe Honda hrv. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp Em xin chào